anh ngần ngơ cơn mơ, đó chỉ là giấc mơ anh ngần ngơ cơn mơ như đang mất ngay trong giấc mơ tự ngần ngào em dịu đắm chìm phút trong viết tương tư gieo đêm thơ anh ngần ngơ cơn mơ, đó chỉ là giấc mơ anh ngần ngơ cơn mơ như đang mất ngay trong giấc mơ tự ngần ngào em dịu đắm chìm phút trong viết tương tư gieo đêm thoáng ánh mắt đôi môi man theo hơn mê say anh cho em tan trong miên mang quên luôn đi đêm ngày tràn nhà vô vàn hai bãi xe nhưng con tim đâu hay bỗng sẽ khẽ lên ngồi yêu tình đâm đầy thật đầy em là ngơ cứ ngỡ em là ngơ cứ ngỡ thật ngọt ngào em diêu đắm chìm phút chốc viết cơn tim sao nên thơ có câu ca trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón màn mai ngang qua trao nụ cười nắng đôi trên quan sát vô đôi giữa muôn ngàn hoa dịu dần đến nhân gian âu yếm tâm hồn người hình như chính anh chính là anh Đừng thở xin hãy lắng nghe và giúp em trả lời đôi điều còn băn khoăn Có chắc cần gì nhanh chân chạy mua một bó hoa thêm luôn một món quà khuôn mặt thư cười lên vô tư gạt đi lo âu mình mé nhà và rồi bước xa bước xa bước xa có có cây trong gió hát ngân nga rồi trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngàn qua trao nụ cười nắng đôi trên quen sắc vui đôi giữa một ngàn hoa dịu dần đến nhân gian âu yếm tâm hồn người hình như chính anh hình như chính là anh Đừng thở xin hãy lắng nghe và giúp em trả lời đôi điều còn băn khoăn Có chắc là đây đây có chắc yêu là đây đây có chắc yêu là đây đây đây có chắc yêu là đây đây anh lần thang cả ngày trong tâm trí đi không ngừng cả ngày trong tâm trí chắc yêu là đây đây đây có chắc yêu là đây đây có chắc yêu là đây đây đây có chắc yêu là đây đây anh lang thang cả ngày trong tâm trí đi không ngừng cả ngày trong tâm trí xin mê thêm